ok anh em ơi thì hôm nay các bạn ơi mấy bạn thấy mình cứ mờ lèm mờ lèm mờ lèm mấy bạn biết mình đang mờ lèm gì không mấy bạn xem nè đây xin giới thiệu các bạn đây là hai cái bánh cực kỳ ngon luôn các bạn ơi mà mình mới vừa gọi là mua về ăn nè ở ờ, thật ra là mình đang mờ lèm cái bánh nha các bạn chứ các bạn đừng nghĩ tầm bậy bạ nha <laughs> ok hôm nay mình sẽ cùng với sammy bọn mình sẽ cùng nhau thực hiện một cái thử thách của một cái bạn fan đã gọi là bình luận ở trên kênh của mình nha các bạn fan này bình luận ra một cái thử thách cực kỳ hay luôn đó chính là thử thách xây nhà của bé Cam trong mini world nha các bạn nha Đó nghe hấp dẫn không Hôm nay nè mình và Sammy bọn mình sẽ cùng nhau xây nhà cho bé Cam ở trong mini world nha các bạn Mà bé Cam là ai thì chắc là là bạn bạn nào coi kênh của mình thì các bạn cũng biết rồi đúng không Thì bé Cam chính là một bé mèo mà mình và Sammy đang nuôi bạn ơi Đó ok Thì hôm nay mình sẽ cùng với Sammy bọn mình sẽ cùng nhau rồi là xây một cái nhà thật là đẹp cái cái nhà đó mình nghĩ rằng là mình sẽ xây cái hình cái đầu con mèo nha các bạn đó thật là đẹp luôn để cho bé bé bé cam ở trong mini world nha các bạn nha đó bạn nào chưa coi video về bé cam thì nhớ hãy qua bên kênh của mình và kênh của sammy để xem video về bé cam nha các bạn còn không nói nhiều nữa còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau gọi là vào video và cùng nhau xây nhà cho bé cam thôi các bạn ơi let's go let's go rồi ok chúng ta cùng nhau xây dựng thôi nào các bạn ơi Thì như bạn cũng thấy á, ở đằng sau nhà của mình nè là có cái nhà của anh Siro các bạn ơi Và nhà của anh Siro là nó có hình gọi là hình hình gì ta À hình cái đầu sói bạn ơi đó thấy không đây là một cái hình của đầu một con sói nè thì bởi vậy cho nên mình đã có nảy sinh ra một cái gọi ý tưởng rất là hay đó chính là mình sẽ gọi là xây cho nhà của bé kem là hình đầu một con mèo nha bạn đó nhà anh siro là hình đầu sói đúng không thì nhà của bé kem thì mình sẽ xây là hình đầu của con mèo nha bạn nha nghe hấp dẫn không <laughs> ok không ơi Rồi. nhìn nó nó khắc quá à. tương khắc tương phụng quá à là sao này con sói là ăn thịt con mèo bên cạnh trời ý ý, ý, ý cái nhà hai cái nhà không không hợp nhau rồi tào lao tào lao à chó sói siro là chó sói ăn ăn ăn chay hiểu không cho nên yên tâm không sao hết ok luôn á. ừ chó sói siro là chó sói ăn chay nha cho nên là sẽ không làm làm thịt mấy cam đâu yên tâm đi <laughs> ok rồi rồi ok, bây giờ đầu tiên thì mình phải sẽ phải dọn dẹp hết mấy cái gọi là à, cây cối xung quanh đây hết các bạn ơi, dọn dẹp hết nha. Ok, dọn hết, dọn hết. Mình vừa mới kêu anh dịch cho bọn mình chỉnh hình chế độ sáng tạo để bọn mình vô đây xây nhà cho bé Cam mấy bạn ơi. Đó, mình sẽ xây nhà cho bé Cam nha. Ok, đập chỗ này ra nè. Rồi, đập cái hàng rào này ra luôn đập ra để cho rộng rãi còn xây nhà cho bé cam mấy bạn ơi đó rồi ui ở trong đây mình thấy nó có mấy cái uh, bông hoa đồ nằm ở bên dưới thảm cỏ xấu quá mình phải đập luôn bạn ơi đập luôn sam phụ tôi coi lên phong ơi cố lên phong ơi cố gì mà cố bà vô bà phụ túi bà đứng đó mà la lẹn không trộm gì vậy sao ông ông ờ, ờ, à, bảy nha bảy nha bảy nha bé cam cũng là thú thú thú thú cưng của bà luôn nha bà đừng có gọi là vậy vậy nha bà cũng phải xây phụ tôi chứ vậy thôi bây giờ vậy đi nếu như bà không xây thì một mình tôi nuôi cam thôi tôi sẽ giữ cái tôi à, mà tôi xây tôi xây được chưa ok xây xây rồi chứ bà mà không chịu xây là tôi sẽ đem đem bé bé cam về về về nhà tôi tôi nuôi một mình luôn đó ok À quên nữa bạn ơi, có một cái điều này mà mình quên nói với mấy bạn nè Những bạn nào mà đang chơi gọi là mini world bằng điện thoại á Thì có một tin vui cho các bạn đó chính là mini world đã quay trở về với CH Play rồi Thì mấy bạn có thể gọi là tải ờ, gọi là mini world ở trên CH Play nha Hay còn gọi là Google Play các bạn Đó, các bạn có thể tải trên đó nha, cực kỳ gọi là tiện lợi luôn Ok, rồi Bây giờ mình sẽ xây nhà cho bé Cam thì mình nghĩ rằng là mình sẽ chọn những cái khối thật là đẹp luôn bạn ơi Sam ơi, mình có nên xây nhà cho bé Cam bằng vàng luôn không? Xây bằng vàng Trời luôn, ơi. được không? ghê không nghe sang trọng thực sự đúng rồi cam phải xây bằng màu cam với màu màu vàng ấy phong cho nó sang trọng Đó. đúng rồi xây bằng khói bằng vàng luôn đi cho nó sang trọng ok tôi lấy thêm mấy cái khói này để trang trí cho cam nè rồi ok rồi các bạn muốn có tiền để có thể nạp vào game mua skin đơn giản thôi các bạn hãy tải ngay phần mềm báo hay 24 giờ đây đây là một cái phần mềm mà phong đã sử dụng rồi nha thì đây chính là một cái phần mềm mà các bạn có thể lên đây để đọc báo nè và sau đó có thể nhận thưởng tiền nữa nha và tiền ở trong cái app này các bạn có thể đổi ra thành thẻ cào điện thoại để các bạn có có thể nạp vào game nạp vào trong điện thoại bất cứ cái gì mà các bạn muốn chỉ cần ngồi không đọc báo thôi cũng được tiền nữa thế thì còn gì bằng đúng không anh em để tải được phần mềm này thì các bạn chỉ cần kéo xuống dưới phần mô tả với lại phần bình luận mình sẽ để ở bên dưới nha thì các bạn có thể tải được ở trên ch play và cả trên app store đó nha các bạn đây để phong dùng thử cho các bạn xem nha đầu tiên các bạn hãy đăng nhập vào trong phần mềm bằng facebook đó mấy bạn thấy chưa Vừa mới đăng nhập thôi mà mình đã nhận được xu rồi nè Đó và cũng có rất là nhiều cách để có thể nhận xu ở trong đây nha Các bạn có thể đọc báo nữa nè Đây bây giờ mình sẽ thử vào đây mình đọc báo Khi mà các bạn đọc báo thì ở bên góc bên phải của nó sẽ có một đồng xu và khi các bạn đọc xong bài báo đó thì nó sẽ cho các bạn được một cái phần xu nhất định Và cái phần xu này các bạn có thể tích góp lại để có thể gọi là nhận được thẻ cào điện thoại nha không những vậy, ở trong ứng dụng của chúng ta còn có cái phần gọi là xem video các bạn ơi. Mấy bạn có thể xem video ở trong cái ứng dụng này để có thể nhận được thêm xu nha. Đây chúng ta sẽ xem video và trong cái thời gian chúng ta xem á, chúng ta sẽ được gọi là nhận thêm xu nha các bạn. Còn thêm rất là nhiều cách để có thể nhận thêm xu nữa, đó chính là các bạn cũng có thể chia sẻ cái app này lên trên Facebook cho bạn bè có thể tải về thì các bạn cũng sẽ nhận được xu luôn nha. Bây giờ mình sẽ chia sẻ nè. Đó, chia sẻ về xong thì bây giờ mình đã nhận được xu rồi nè Tiếp theo nữa để có thể nhận xu các bạn cũng có thể xem quảng cáo để nhận được xu nha Các bạn chỉ cần bấm vào trong quảng cáo để xem quảng cáo là các bạn sẽ được xu ngay Đây các bạn xem nè mình có rất là nhiều xu luôn Bây giờ mình sẽ đổi nó ra thành thẻ cào điện thoại nha Ok, vậy là xong. Bây giờ mình đã có thẻ cào điện thoại để nạp vào game rồi. Quá đơn giản luôn đúng không nào? Các bạn chỉ cần ngồi không đọc báo mà các bạn cũng được tiền nữa. Thế thì còn gì bằng đúng không? Bởi vậy cho nên hãy mau mau tải cái app này về ngay nha. Mình sẽ để link tải ở bên dưới phần mô tả và phần bình luận nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. One hour later. Ok, ok bạn ơi Và sau một thời gian bọn mình đã xây dựng xong được Gọi là cái nhà hình đầu của con Con này là con mèo hay là con con gì vậy ta Con quái vật hay con gì Mình thấy nó không giống con mèo bạn ơi Trời ơi, tôi mà để hình con ca bên cạnh chắc không ai nhận ra luôn mọi người ờ, Ơi bạn ơi, ơi mấy bạn ơi mình xây cái nhà hình cái đầu con mèo nhưng mình thấy nó hơi xấu xấu sao bạn ơi nhưng mà thôi không sao à, tại vì cái chỗ này nó hẹp quá cho nên là mình không thể nào mà xây đẹp được đó có bạn nào mà muốn gọi là những cái tập sau bọn mình sẽ nâng cấp nhà của bé cam lên đẹp hơn thì các bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha và các bạn nhớ là để cho video này được thật là nhiều like luôn Thì mình sẽ bắt đầu nâng cấp nhà của bé Cam Mình sẽ xây nhà của bé Cam to đùng luôn nha các bạn To hơn luôn cái Garmin House của Hero Team luôn nha Đó ok rồi Gì vậy? Bây giờ chúng ta bắt đầu ờ, đến cái phần ờ, trang trí nhà của bé Cam nha Bây giờ trong đây mình thấy nó tới thui rồi Bây giờ mình sẽ lấy cho mình ờ, mấy cái bóng đèn đi Ok rồi, đúng rồi Nhà đúng bé Cam đi. là phải sử dụng bằng đèn luôn các bạn ơi Đâu kiếm cái đèn nó xịn xịn xíu coi rồi ok, bây giờ là mình lắp bóng đèn cho nhà của bé Cam nha Thì đầu tiên mình sẽ lắp ở trên nóc nè Đó, lắp bằng những cái cây đèn, những cái đèn, ơi, đèn như... xịn luôn á nha đó xịn chưa y như trong Trời khách sạn năm sao luôn ờ ok Trời rồi ở bên đây thì mình sẽ lắp hai cái bóng đèn nhỏ ở đây đằng sau mình cũng sách sẽ sẽ lắp hai bóng đèn nhỏ luôn đó cực kỳ sáng luôn nha bạn sáng chân luôn trời ơi tỏa sáng ánh khắp ánh mặt trời luôn ok rồi tiếp theo nữa sẽ là bình hoa mình sẽ để hai cái bình hoa ở đây đó sau mình gắn hoa vô đó ok rồi hai cái bình hoa đằng sau mình cũng sẽ để luôn Đó, để hai cái bình hoa luôn Đó, ok rồi Tiếp theo nữa sẽ là một cái chỗ cho cho Cam nằm ngủ Ok, Cam nằm ngủ thì mình sẽ lấy cho Cam một cái giường luôn nha à, mình sẽ kiếm cái giường ở thật là đẹp cho cam luôn thì ở đây hình như mình nhớ là mình có cái giường màu hồng các bạn ơi đây cái giường màu hồng nè mình sẽ cho cho cam gọi là ngủ ở trên cái giường màu hồng luôn đó để hai cái giường đây đó để bữa nào mà cam dẫn bạn bè về thì cam có thể gọi là cho cho bạn của cam ngủ bằng cái giường này đó ok rồi ờ u có cả để thêm tủ sách nữa hả ờ mà khoan Đó. sao mày tính ra cam đó là con mèo mà làm sao mà nó biết đọc sách được tào lao <laughs> trời ơi để lúc mà tối tôi vào đây tôi đọc sách cho con cam nó ngủ hợp lý không hay là để trang trí thôi ta chứ cam nó cũng đâu có đọc đâu đúng không mà đúng không ok thôi trang trí cũng được rồi ok để trang trí đi ai trời cái này chỉ để trang trí thôi bạn ơi chứ không có đọc được đâu nha bởi vì con cam nó là con mèo mà làm sao nó biết đọc đọc sách được tạo <laughs> lao thiệt ok rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ gọi là chuẩn bị một cái chỗ cho cho gọi là cam tắm mấy bạn ơi thì mình sẽ lấy cho mình một cái xô nước chỗ này sẽ là bồn tắm cho cam mấy bạn ơi đó đặt chỗ này ra đặt chỗ này ra rộng rộng xíu đó ok rồi đặt chỗ này ra nữa nè Nhà của Cam là Cam nó là con mèo cho nên là mình sẽ có chỗ cho con Cam tắm mấy bạn ơi. Thường thường thì mèo nó rất nó, nó rất là thích thích tắm luôn nha. Đó, những con mèo thì thường nó rất là thích tắm luôn. Ok. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đổ nước xuống nè. Đó, đổ nước xuống. Vậy là chúng ta đã có được một chỗ cho Cam tắm mấy bạn ơi. Đó. Mỗi lần mà Cam ngủ dậy đúng không? Là Cam sẽ qua bên đây Cam uh, xúc uh, xúc xúc xúc miệng rồi Cam rồi đánh, đánh đánh răng sau đó Cam nhảy xuống đây Cam bơi bạn ơi. Đó, bơi bơi bơi bơi. bơi. sướng sướng, sướng quá liền, luôn. Thấy không? buổi sáng thức dậy là có hồ bơi để bơi luôn quá sướng luôn à mà khoan bọn mình có cần trang trí cái hồ bơi này thêm gì không sao? sao em chứ nhìn nó nhặt tách là tẹo nhìn này ok à. vậy thì tôi sẽ bỏ thêm hoa sen xuống dưới nữa cho nó thơm ôi thơm thấy không bị sợ luôn cam uh, sam sam có bao giờ thấy uh, coi mấy cái phim của mấy cái ông vua ngày xưa á thường thường à. mấy ổng đi đi tắm á là bên dưới hồ bơi là mấy ổng thường rải hoa hồng á sao biết không biết đúng rồi tòi là tòi ờ, còn cái này là hồ bơi của cam thì mình sẽ rải hoa sen xuống đó trời ơi cho cam tắm ơi. là cam sẽ có mùi thơm của hoa sen nữa hiểu không đó. nhà của mình cũng không có nhà của mình còn không có hồ bơi mà nhà một một con mèo được có hồ bơi mà thấy ông sang trọng cỡ nào chưa nhà mình tòi còn nghèo hơn cả nhà của cam nữa lấy <laughs> ok rồi xong rồi bây giờ là chúng ta đã có hồ bơi cho cam nè có ờ, chỗ ngủ cho cam nè bây giờ tiếp theo đó là phần gọi là chỗ cho cam ăn uống các bạn ơi mình sẽ chuẩn bị một cái bàn nè mặc dù mình biết là cam nó không có ngồi nó ngồi được đâu nhưng mà thôi cứ chuẩn bị đi ok một cái ghế nè đó bàn ghế nè để cho cam ngồi ăn nè tiếp theo nữa là chuẩn bị đồ ăn cho cam thì mình sẽ lấy cho cam gọi là bánh ngọt các bạn ơi cam thì thường thì nó rất nó rất rất là thích ăn bánh bánh ngọt luôn nha bạn đó ok bỏ bánh kem về đây hey đó <laughs> ok rồi thì bây giờ trong nhà của cam đã chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ các bạn ơi chỗ ngủ nè hồ bơi nè có thêm gọi là ta à, chỗ này là để đọc đọc sách nè rồi bên đây là bàn cho cam ăn uống nữa bạn ơi đó hấp dẫn chưa ok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 Hero Team nha mọi người Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây Và nếu các bạn muốn mình trong tương lai sẽ nâng cấp nhà của bé Cam lên to hơn, đẹp hơn Thì các bạn cũng đừng quên là hãy bấm like video thật thật thật thật, thật là nhiều luôn Để mình gọi là có động lực, mình xây nhà mới cho Cam nha Cái nhà to hơn cái nhà này Chứ à, cái nhà này mình thấy nó vừa nhỏ mà nó còn vừa hơi xấu nữa bạn ơi Nó không được đẹp lắm <laughs> Tại vì cái chỗ này nó hẹp quá mình không xây đẹp được Ok, rồi bye bye Và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau Bye bye, bye, bye. Yêu anh em, phải rồi Tạm biệt